Sau bạn click bấm chọn lên đó. Khi là sẽ một giao diện như này. Đó thì bạn thấy đọc này là M đây mới lần thứ 23 nha. Dự án Ecumen có đồng token là ACM sẽ được ra mắt ha. Và tổng số airdrop đây sẽ là 21.400 đồng token ACM ha. Rồi kéo xuống một chút này thì bạn tiến hành truy cập vào trang web M đây ha. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết cho bạn luôn ha. Ok tiếp theo này, ở đây sẽ có đường link đăng ký sàn mất giảm 10% phí giao dịch ha. Thì bạn nào chưa có tài khoản đấy thì bạn có thể đăng ký qua đường link này ha. Rồi kéo xuống tiếp này, thì đây sẽ có các điều kiện để tham gia nha. Đầu tiên nhất này là người dùng phải giao dịch các loại tiền tử được chọn, như đây là giao ngay và ETF và kỳ quỹ hạn. Và các đồng tiền tử giao dịch này phải trong 3 ngày, từ 14 giờ ngày 28 tháng 1 cho đến 14 giờ ngày 31 tháng 1 nha. Với khối lượng giao dịch không dưới 3.000 USDT nha, nên các bạn đặc biệt lưu ý cho mình phần này ha. Rồi kế tiếp nữa, ở đây vòng 2 là bạn sẽ hâu mới và tối thiểu hầu đây là 500 mới k Tiếp nữa là là người dùng không nhận được bất kỳ vé trúng thưởng nào từ chương trình rút thăm vẫn có thể nhận được giải thưởng tham gia ha. Lợi ích đặc biệt này là tất cả những người tham gia đủ điều kiện ấy, của sự kiện rút thăm may mắn trong mới đây ACM này sẽ nhận được phần thưởng là 10 USDT Future ha. Đó, như đây các bạn nhớ lưu ý nhé là các bạn nào đăng ký tài khoản ấy phải nhớ hoàn thành xác minh KYC để có thể tham gia yêu cầu về nha. Và thời gian nhận vé này là 9 giờ tối ngày 30 tháng 1 năm 2022 cho đến 14 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 2022 nha. Và kết quả vé sẽ được thông báo vào ngày 16 giờ ngày 31 tháng 1 này. Và thời gian niêm yết ban đầu sẽ là 8 giờ tối ngày 31 tháng 1 nha. Ok thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ chi tiết cho bạn sự kiện này luôn nha. Đó thì đường link sự kiện này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Đó, Mac ra mắt phiên bản thứ 23 này, new mới đây này, Acumen sẽ được niêm yết này. Ok, ở đây sẽ có giới thiệu tóm tắt dự án này, cũng như là số lượng token Europe đây là 21.400 đồng token ACM2. Và vẫn giống như các sự kiện mới đây khác là chúng ta sẽ có hai vòng nha. Vòng đầu tiên là vòng giao dịch này. Đó, thông tin vé đây sẽ là tổng số vé trúng thưởng ở đây là 1.000 vé nha. Và mỗi vé trúng thưởng các bạn sẽ nhận được 10 đồng token ASM. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các cặp giao dịch nha, như MX này, rồi BTC, ETH, Ethereum này, rồi BCH hay là LTC tức là Litecoin này, rồi TRX tức là Tron, vân vân và mây mây nha. Thì ở đây sẽ có thông tin chi tiết này, là nếu các bạn giao dịch trên 3.000 MX đấy thì bạn sẽ nhận được một vé nha. Rồi từ 10.000 cho đến 30.000 các bạn sẽ nhận được hai vé nha. Tiếp nữa là 30.000 đến 50.000 này rồi cuối cùng là trên 5 triệu thì bạn sẽ được 100 vé nha rồi tiếp theo vòng 2 là vòng hâu MX này thì tổng số vé chúng tôi ở đây cũng là 1.000 vé luôn nha và mỗi vé chúng tôi các bạn cũng nhận được 10 đồng token ACM2 rồi ở đây thì các bạn chỉ cần hâu trên 500 MX thôi thì bạn sẽ được một vé từ 1.000 đến 3.000 các bạn sẽ được hai vé rồi trên 300.000 các bạn sẽ được 300 vé nha và tiếp theo là quy trình rút thăm này thời gian lấy vé là 9 giờ tối ngày 30 tháng 1 này cho đến 2 giờ chiều ngày 31 tháng 1 nha và bạn có lưu ý rằng là số vé thăm dao động từ 1 cho đến 99.999 nha. Kết quả rút thăm sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 31 tháng 1 này. Cũng như là airdrop này sẽ được phân phối vào lúc 6 giờ 30 ngày 31 tháng 1 luôn nha. Và sẽ limit vào 8 giờ ngày 31 tháng 1. Ở đây sẽ có ghi chú, sẽ có 5 ghi chú các bạn nhớ đọc kỹ cho mình ha. Tiếp nữa là giải thưởng tham gia, lợi ích bổ sung này. Đó. Và ở đây sẽ có thông tin dự án nha. Trên các nền tảng mạng xã hội này và tổng cung ở đây sẽ là 19 triệu ACM mình thấy tổng cung này cũng chưa cao lắm nha Nên đồng ASM này mình nghĩ là các bạn vẫn sẽ có lãi nhiều luôn nha Ok ở đây sẽ có website chính thức này Rồi blockchain explorer này Thì ờ, đồng token này sẽ ở trên hệ sinh thái là Solana nha Rồi Twitter của dự án này Cũng như là Telegram, Discord rồi Medium ha Tiếp nữa là cảnh báo rủi ro này Ok thì đó là thông tin chi tiết của MD thứ 23 trên sàn Mac 2 Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta tham gia thôi nha Các bạn truy cập vào Mac này Điều tiên nhất các bạn truy cập vào web hoặc app Mac ở trên Android cũng được ha ở đây thì mình sẽ truy cập vào web này tiếp theo các bạn nhấn vào mở đây cho mình nha ok ở đây chọn tôi đã biết này các bạn quan sát này ở đây chính là chương trình sự kiện nha và còn 23 giờ nữa thì sự kiện này sẽ kết thúc nha các bạn nhấn vào tham gia bốc thăm ngay lập tức này đó thì đây sẽ lên tổng cung này cũng như là tổng số vé bốc thăm lần này là 10.000 đồng thấp cường ACM nha đó thì ở đây cũng hiện lên số tiền giao dịch spot này và số tiền giao dịch ký quỹ của bạn ha rồi kéo xuống tiếp này ở đây cũng có các thông tin liên quan đến dự án nha thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như giới thiệu cho bạn sự kiện mới đây thứ 23 của sàn Bex, dự án Acumen ra mắt đồng token ASM2. Thì bạn nào thấy video này hay ý bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Xin chào.